Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Nhà Thiện Mỹ, phường 4, diện tích 117m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu một trệt một lầu, 4 phòng ngủ, một toilet, phòng khách, phòng bếp, hướng Đông Nam, đường ô tô 3,5m. Nhà cách chợ, trường mầm non, trường tiểu học khoảng 500m, cách Hồ Xuân Hương 1,5km, khu dân cư hiện hữu, thích hợp kinh doanh hoặc định cư lâu dài, giá 6,5 tỷ. Nhà Huyền Trân Công Chúa, phường 4, diện tích 28m2, thực tế 36m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, hướng đông bắc, đường xe máy cách đường ô tô 2m, nhà cách chợ Đà Lạt khoảng 2,5 km, cách đường chính Huyền Trân 10m, bán kính 700m, chợ, cây xăng, trường học, khu dân cư đông đúc, giá 2,2 tỷ. Đất mặt tiền quốc lộ 20 Xuân Thọ diện tích 1.688m2, có 445m2 xây dựng, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường nhựa hai làn, nhất cách trung tâm Đà Lạt 12,5 km, 1 km tới chợ Xuân Thọ, Ủy ban Nhân dân, trường học, ngay bên cạnh nhà thờ Đa Lộc, nằm ngay mặt tiền quốc lộ, giao thông thuận tiện, xung quanh nhiều điểm cà phê, homestay, đất đã xây móng và ta ly kiên cố, giá 25 tỷ, đất hai mặt tiền quốc lộ 20 Xuân Thọ, diện tích 924 m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Nam và Đông Bắc, đường nhựa hai làn và đường ô tô tải, đất cách trung tâm Đà Lạt 12,5 km, chỉ 3 phút ô tô tới chợ, trường học, ủy ban nhân dân, khu dân cư đông đúc, xung quanh có nhiều điểm du lịch, giá 18 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Hotline 0937 055 333